Xin chào anh em à, Hôm nay tôi xin giới thiệu với anh em về cái sản phẩm ống điện bài cổ tay Cái sản phẩm công nghệ này rất thích hợp cho anh em chơi liêng và chơi bạc cây Đấy, Cái sản phẩm này nhá Anh em đi chơi anh em à, dùng tất cả các loại bài Không cần phải phụ thuộc vào bài lá nào cả cái ưu điểm của nó nó hỗ trợ anh em biến đổi những ván bài điểm số thấp sang điểm số cao và tốc độ bắn rất là nhanh kín đáo à, để mất thời gian của anh em nữa tôi sẽ trực tiếp làm mẫu cho anh em và để anh em thấy cách chơi cách dùng cái sản phẩm áo để cổ tay này hiệu quả của nó như thế nào anh em sẽ hết clip anh em sẽ hiểu trong sân chơi anh em sẽ hao ra bài trong lúc mà anh em lên vấn bài điểm xuống thấp anh em không theo anh em hao ra bài ví dụ tôi đang có cây át cây bốn cây chín như này đấy tôi không theo tôi hao ra bài cái động tác hao là của tôi là như sau tôi muốn hao cây nào tôi để cây đó trên cùng để thành chữ V này đấy. động tác nặng bài đấy. là chỉ cần nhẹ nhàng thôi là đã hao thành công đấy. sau đó tôi sẽ trả hai lá bài này vào nòng anh em phải nhớ cây mình hao là cây nào để nó đổi sang lá bài khác cho nó hợp không đến lúc nhầm lẫn Với ván sau anh em sẽ chú ý Đấy. ví dụ như bán bài này mà chơi uh, liêng là không điểm là tròn đúng không anh em có thể biến đổi cây số 4 sang cây át của dấu được để thành bài điểm thì cơ hội anh em sẽ cao hơn Đấy. mỗi tách nhà thôi Đấy. là xong tốc độ bắn rất nhanh và êm anh em nhé tiếp tục những ván sau chúng ta lại có cái bốn trong người và chúng ta sẽ tiếp tục là đổi cái bốn đây ván bài này chúng ta đang có bốn điểm bài chúng ta giấu với k sang lên bốn để có đến tám điểm bài rất nhẹ nhàng đây. Đấy. Thì công chia tay phát là xong anh em thấy chưa hiệu quả rất là cao trong cuộc chơi anh em đã sử dụng cái áo đổi bài này thì không bao giờ thua lúc nào anh em cũng có cái thêm một lựa chọn một phương án để ừ, nâng cao điểm số của ván bài đó của mình tiếp tục này như ván bài này là ta có bốn điểm bài ta có thể đục cái ca để 6 điểm bài cũng được hoặc ván bài này ta thấy điểm số nó không được cao ta bỏ và ta sẽ chờ cơ hội ví dụ anh em những ván mà anh em lên được uh, cây uh, hình đồng người đi tôi cho anh em hình đồng người đi Đấy. thì anh em uh, lên được cây di cây k và cây ba như này anh em được cây ba sang cây k giấu được trong người thì anh em sẽ có một bán uh, cây ảnh nhẹ nhàng này anh em nhé Đấy. rất nhanh Rồi đây tôi nha tôi tôi lại cho nha đấy tác đơn giản thôi anh em chơi này kẹp vào tay này anh em nào mà chưa dùng quen anh em muốn thành thạo thì khi mua công nghệ về sản phẩm về anh em à, dành cho tôi 30 ờ, phút đến một tiếng để ngồi tập cho anh thành thạo động tác đi là lúc anh em chơi nó không bị bỡ ngỡ cái sản phẩm này là dùng bùng pin à, tiểu anh em à, rất là chủ động trong cái à, cuộc chơi và pin rất là lâu ngoài cái áo áo của tay ra thì cơ sở chúng tôi còn có rất nhiều cái công nghệ khác dành cho anh em chơi bài lá Đấy, như là máy đánh bài mã vạch kính áp tròng hoặc là một số cái công nghệ đổi máy khác anh em nào mà quan tâm đam mê đến các công nghệ của bịp liên hệ tôi qua số điện thoại 0346 0947 hoặc 0834 666 333. Chúng tôi thì mở cửa 24 24 làm việc tất cả các con anh em nào có nhu cầu liên hệ tôi. xin chào anh em.